Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành. Ở đây là kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu. À, mọi thông tin về thông số kỹ thuật của máy, thông tin về giá máy đều là thông tin chính xác 100% quý anh chị nhé. Và các thông tin này sẽ được truyền tải trực tiếp đến quý anh chị khách hàng, à, những người đang có nhu cầu đầu tư các cái dòng máy gia công cửa nhôm hay là máy gia công cửa nhựa Ừ, và tiếp theo cái chủ đề của cái video lần trước với số vốn 60 triệu thì quý anh chị nên đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu loại gì? Thì hôm nay đây, à, Phú Thành Á Châu rất là vui mừng lại được quay trở lại với quý anh chị trên một cái video có chủ đề là với số vốn đầu tư ở à, đâu đấy tầm 70 triệu thì chúng ta nên đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu loại gì? À, và nghe đến đây thì quý anh chị có thể là rất là à, hoang mang đúng không chị ạ? à, với số vốn đầu tư à, tầm khoảng 70 triệu thì trên thị trường hiện nay à, có vô vàn các loại máy cắt nhôm để cho quý anh chị lựa chọn. À, có những anh chị thì à, lựa chọn các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S với mức giá thành 65 triệu, 66 triệu. Hay à, có những ngày quý anh chị à, mua những cái máy cắt nhôm hai đầu, à, ta cứ tạm gọi nó là cao cấp đi, à, giá 67 triệu, 68 triệu, 69 triệu hay 70 triệu, vân vân. À, và cái số vốn đấy sẽ được Phú Thành Á Châu à, chung quy lại cho quý anh chị là gần 70 triệu hoặc 70 triệu quý anh chị nhé à, thì rất là vui mừng à, chúc mừng các quý anh chị nào mà hiện nay đang xem là cái video này à, rất là có duyên đấy ạ thì với số vốn đầu tư tầm 70 triệu thì Phú Thành Hô, Phú Thành Á Châu sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu nó có mức giá thành tầm ở đâu đấy 70 triệu Phú Thành Á Châu xin cam kết đến quý anh chị ờ, đây là cái dòng sản phẩm yêu Việt nhất này à, có mức giá thành hợp lý nhất này trong cùng cái phân khúc 70 triệu cho quý anh chị và đáng để cho quý anh chị à, quan tâm suy nghĩ và đặt lên bàn cân anh chị nhé và không để cho quý anh chị chờ lâu thì ngay sau đây Phú Thành Á Châu xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị một cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 Có mã hàng là FC9500 Quý anh chị nhé Thì các dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 này Thì sẽ được sử dụng ở cái hệ thống thân khung hộp bệ thép Quý anh chị nhé Đây ạ à, Đây là cái hệ thống thân khung hộp bệ kép của máy Chia sẻ cho quý anh chị một chút về cái à, thân khung hộp bệ kép này à, tất cả các đơn vị nhập máy từ Việt Nam à, cho em xin lỗi từ Trung Quốc về Việt Nam khi tiến hành đặt máy thì tất cả những chiếc máy cắt nhôm hai đầu 08 209 có kết cấu trúc cái thân khung hộp bẹ kép này à, đều có một cái mức giá thành là cao hơn từ 3 triệu rưỡi cho đến tầm khoảng 4 triệu 3 tiền Việt Nam quý anh chị nhé một mình cái thân này thôi quý anh chị nhé chúng ta chưa nói đến phần đầu máy có nghĩa là gì ạ à? có nghĩa là những cái máy cắt nhôm mà sử dụng cái thân hộp bệ tôn chấn này anh chị nhìn đằng trước này nó phẳng này à, hay là những cái thân máy mà nó có bệ nó vát mà bốn cái trục máy đằng trước đầu số 1 ạ mà nó dùng là cái cây thép nó cắt ra sau nó hàn thì nó có giá thành rẻ hơn 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một cái thân khung hộp bệ kép này thôi quý anh chị nhé à, tại sao phải chia sẻ cho quý anh chị điều đấy à, cho chia sẻ cho quý anh chị điều đấy để quý anh chị hiểu được một điều rằng là ở ờ, một cái máy cắt nhôm hai đầu nó sẽ có hai cái phần quan trọng nhất đó là cái phần thân máy từ cái trục máy này trở xuống và từ cái phần trục máy này trở lên cái phần đầu máy à, có hai phần quan trọng nhất anh chị nhé ảnh hưởng đến giá thành như anh chị đang nhìn đến trên màn hình ạ hoặc anh chị tham khảo đúng không ạ à, tất cả các chữ máy cắt nhôm hai đầu các anh chị nhìn à, sẽ chỉ nhìn được hai cái phần là phần thân và phần đầu máy còn mũ chụp thì hiện nay thị trường có vô vàn các loại mũ chụp khác nhau và nó cũng chỉ để che phôi nhôm thôi các anh chị nhé nó không ảnh hưởng đến chất lượng của máy và cái điểm tiếp theo là cái phần đầu máy thì cái đầu máy số 2 sẽ được sử dụng cái thanh giá đỡ đề xê nhôm loại dài đây này loại dài của anh chị nhé nó dài 1m4 và đương nhiên nó sẽ phải đắt hơn những cái máy cắt nhôm mà sử dụng cái thanh giá đỡ đề xê một tầng nó rất là ngắn nó chỉ ngắn đến đây thôi quý anh chị nhé thì khi quý anh chị cắt những cái nhôm dài ấy thì những cái đoạn đề xê còn thừa về phía sau đây chúng ta cắt đứt rồi thì nó sẽ không bị bật ngược trở về phía sau quý anh chị nhé đây là một cái phần tiểu tiết nhưng trong thực tế của anh chị dùng thì nó phát huy cái hiệu quả sử dụng rất là tốt tiếp theo là về phần bảng điều khiển của máy à, đây là cái hệ thống bảng điều khiển của máy này quý anh chị này à, nó làm bằng miếng inox 304 rất là sáng và từng cái nút bấm này được gia công rất là cẩn thận quý anh chị nhé à, và tiếp theo là phía bên à, mặt bích của hai cái đầu máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 này thì cái điều đặc biệt ở đây là à, cái mặt bích này được nó gia công rất là tỉ mỉ quý anh chị nhé đây này mình có thể nhìn thấy cái đường viền này người ta đã phay tiện bào thì cho mình ở rất là cẩn thận đặc biệt à, khi chụp ảnh trên màn hình của anh chị có thể nhìn thấy ạ à, đối với cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 09s lưỡi 500 mà cái hàng loại tốt ấy thì à, luôn luôn ở những cái khớp chuyển động luôn luôn là nó sẽ có một cái vòng đệm đây người ta là trục bạc anh chị nhé để nó giúp cho cái đầu máy khi mà mình à, chuyển góc ấy nó rất là êm ái và nó tránh độ rung sai thì nó khác nhau ở một số cái dòng máy giá rẻ thì người ta sẽ tiết kiệm các cái nhân công chi phí nhân công thì người ta sẽ không cho các cái trục bạc như này mà người ta tiện hai cái lỗ và người ta đóng cái chốt à, bằng sắt vào đây luôn à, cho nên anh chị nhìn là cái độ mỹ quan thứ nhất là nó cũng không cao và cái độ chính xác nó cũng sẽ bị ảnh hưởng quý anh chị nhé à, và cái điểm đặc biệt thứ hai là nằm về phía bên trong cái bầu máy của cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 này nó là nó sử dụng cái công nghệ đó là động cơ lai qua dây cu loa quý anh chị nhé cái việc động cơ lai qua dây cu loa nó sẽ giúp cho quý anh chị là cái vận tốc vòng quay của lưỡi sẽ được tăng lên đáng kể à, ví dụ vận tốc vòng quay của motor không là 2.800 vòng một phút thì khi lai qua dây cu loa à, qua một cái bully nữa thì nó có thể lên cho anh chị là tầm khoảng 3.600 vòng một phút à, đối với một số cái dòng máy cắt nhôm mà lưỡi bắt liền trực tiếp vào motor quý anh chị phải để ý là khi lưỡi bắt liền trực tiếp vào motor thì vận tốc vòng quay luôn luôn rất là thấp Ví dụ motor của nó là vận tốc vòng quay của nó là 2.800 vòng một phút Đấy là chưa chịu tải Nhưng khi lắp một cái lưỡi nặng 2 cân lên thì vận tốc vòng quay không thể lên được 2.800 vòng một phút Nó chỉ lên cho quý anh chị được 2.600 vòng một phút tôi quý anh chị nhé Cho nên à, một số đơn vị bán máy có tư vấn cho anh chị là motor vuông thì sẽ khỏe hơn này à, Vận tốc vòng quay nhanh hơn này Cái điều đấy là sai hoàn toàn không có một chút kiến thức về vật lý nào đâu quý anh chị nhá đấy là cái cảm quan cảm giác khi quý anh chị đầu tư mua máy thôi ừ, và tiếp theo cái phần khe lưỡi của chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 này đã được chúng tôi thiết kế là à, cái khe lưỡi nó rất là bé nó vừa bằng cái miệng lưỡi luôn đây anh chị này anh chị có thể nhìn cái thấy cái lưỡi đây ạ à. à nó rất là bé và cái khe lưỡi bên dưới đây nó cũng rất là bé giúp cho quý anh chị khi cắt những cái cây nhôm ngắn ấy, à, những cái đoạn đề c ngắn ấy thì nó không bị văng nhôm không bị hút nhôm và không bị vấp nhôm làm ảnh hưởng đến cái me lưỡi bên trong đây quý anh chị nhé à, tiếp theo là cái phần tủ điện à, đối với chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09s lưỡi 500 này thì sẽ thì, thì sẽ được sử dụng cái hệ thống điện của nó là đổi nguồn 24V sẽ làm cho cái hệ thống van điện từ của quý anh chị sử dụng ổn định hơn nó tránh cái trường hợp là nóng và hay chập cháy à, bên đây là sẽ có một cái à, cầu trì một cái cục atom à, một cái cục chống đảo pha ngược pha à, để chống cái việc quay ngược lưỡi và đây có một cái atomat đề phòng sự cố điện trong máy có thể xảy ra tiếp theo bên dưới đây là sẽ có hai cái khởi động từ ở hai đầu máy số 1 và số 2 cùng với các cái hệ thống giờ à, le kính và giờ le thời gian à, các cái giờ le này sẽ làm việc gì ạ đại đa phần à, một số máy ở trên thị trường hoặc một số anh em tư vấn bán máy đều tư vấn không chính xác ở cái này cái giờ le này sẽ giúp cho cái quá trình chuyển góc của anh chị nó được định vị ngắt quãng rõ ràng quý anh chị nhé từng hành động một thì cái dơ này nó sẽ quản lý cái việc đấy và đặc biệt à, nó có hai cái đồng hồ tham mơ thời gian số ở đây nó sẽ điều chỉnh cái quá trình khi mà chúng ta bấm chuyển góc thì cái việc có hai cái thời gian tham mơ thời gian số này nó sẽ làm cho cái cái chuyển góc của quý anh chị nó mượt hơn êm hơn và chia hơi đều hơn quý anh chị nhé à, quý anh chị có thể nhìn tất cả đây ạ tất cả cái hệ thống điện ở đây đều được đánh số rất là rõ ràng luôn quý anh chị này đây ạ à, cái việc đánh số rõ ràng như này nó sẽ giúp ích cho, cho cho chúng ta trong cái quá trình sử dụng và bảo hành bảo dưỡng máy nó rất là dễ dàng à, ví dụ như là à, trong một số trường hợp đơn vị bán có thể không chưa xuống được thì chúng ta có thể chỉ qua online là chúng ta đã biết à, sửa chữa và thay thế linh kiện rồi các anh chị nhé và phía bên dưới đây là có cái hệ thống van điện từ à, các cái van điện từ này thì hôm trước em thắng đã làm cho anh chị một cái video chuyên để à, dạy anh chị cách bảo hành bảo dưỡng nó rồi anh chị nhắc nó cũng rất là quen thuộc thôi đây quý anh chị này và phía bên sau cái đầu máy thì à, với chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 này thì sẽ sử dụng là hai cái chiếc piston chuyển góc rất là to đây quý anh chị này à, nó rất là to luôn đây nó không giống những dòng máy cắt nhôm hai đầu 08 đâu quý anh chị nhé đây nó rất là to để khi nó chuyển góc à, cái đầu máy à, số 1 và đầu máy số 2 nó rất là êm ái mượt mà đây ạ cái piston này rất là to à, quý anh chị nhìn trên à, điện thoại thì có thể không hình dung được hết nhưng mà trong thực tế là nó sẽ to gấp rưỡi hoặc thậm chí to gấp đôi các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 08 ở trên thị trường à, kể cả là hàng cao cấp quý anh chị nhé à, đầu máy phía sau nó rất là thoáng này khi chúng ta cắt nhôm ấy thì các cái mặt nhôm nó rơi xuống à, chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh với anh chị nhé à, dây xích này thì cũng sẽ sử dụng là cái dây xích <clears throat> nhựa tổng hợp rất là bền à, nó không bị gãy à, trong cái quá trình chúng ta sử dụng quý anh chị nhé Vâng và vâng, kính thưa quý anh chị à, Vừa rồi máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, vừa chia sẻ cho quý anh chị về cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 quý anh chị nhé Và tiếp theo à, công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu xin trân trọng à, thông báo đến quý anh chị à, đang có duyên xem cái video này à, về cái thông tin giá chính thức của chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 này quý anh chị nhé à, nó có giá là 73 triệu quý anh chị nhé có giá là 73 triệu đối với chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 à, có thân hộp bệ kép này à, giá đỡ nhôm hai tầng loại dài này à, mặt bích và phía trước ạ à, là gia công rất là tỉ mỉ và lưỡi cắt của nó là lưỡi 500 động cơ 3 kW à, có khẩu độ cắt là bản rộng là 17 phân ạ à, chiều cao là 30 phân quý anh chị nhé à, quý anh chị thân mến à, đây là cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 09S lưỡi 500 nó là một cái dòng máy tương đối là cao cấp và cao tiền chính vì thế trên một cái nội dung video ngắn này thì à, em là không thể chia sẻ hết cho quý anh chị các cái câu hỏi mà các anh chị đang còn băn khoăn về chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09S này à, và quý anh chị thân mến tiếp theo cái video à, chia sẻ cho quý anh chị về chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09S này thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ chia sẻ cho các anh chị một số cái câu hỏi à, liên quan đến các dòng máy cắt nhôm hai đầu 09S này à, ví dụ như à, máy cắt nhôm hai đầu 09 mà cái thân của nó không dùng bằng thân hộp e kép thì của nó sẽ là bao nhiêu tiền máy cắt nhôm mà dùng động cơ dây cu loa và động cơ vuông liền trục thì cái nào sẽ tốt hơn hay là mua máy cắt nhôm hai đầu 09S sẽ phải để ý cái điều gì à, vân vân cái video đấy sẽ được máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành giới thiệu cho quý anh chị à, trong cái phần tiếp theo mà quý anh chị đang xem trên màn hình đây ạ nó có cái phần à, hiển thị là trả lời các câu hỏi và liên quan đến cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 09 các anh chị nhé nếu anh chị nào mà không xem được video anh chị vui lòng à, điện thoại trên số màn hình à, máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành sẽ gửi link video cho quý anh chị xem nhé chào quý anh chị à, chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả